Ôi con ơi, ôi con ơi, ôi con ơi, ôi con ơi, ôi con ơi Chú voi con ở bản đồn Chưa có ngà nên còn trẻ con Từ rừng già chú đến với người Vẫn ham ăn bởi lại ham chơi la joven. Bye. Look